À vâng xin chào tất cả anh em Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh soi cầu bên trong của mình ạ Kênh thứ hai đó là kênh soi cầu Phan Quân Kênh chuyên soi cầu thủ số Đài miền Bắc cho anh em tham khảo một ngày Và lời nói đầu tiên cho mình xin được thêm mặt anh em đồng một làm kênh Anh em đồng một chủ số xin được gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em Và chúc cho tất cả anh chị em có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân yêu của mình ạ Vâng, trước mặt anh em ấy là bảng kết quả bình thường của chúng ta thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020. Giải đặc biệt chúng ta có dạng năm số 42902 Càng 9 đầu 0 đuôi 2 Tổng đề tổng đề 27 Và in cho anh em bộ đề nhất đó là bộ đề 02 anh em nhé Vâng để điểm nhanh một chút về phần lô của chúng ta ngày hôm nay thì các đầu lô của chúng ta ngày hôm nay ra đều anh em nhi. Lô tập trung về nhất đó là đầu năm anh em nhé Xét về lô hai nháy thì ngày hôm nay chúng ta có đầu 4 có chú lô 49 đúng không ạ? Đầu năm thì chú lô có chú lô 55 và chú lô 59 phải không ạ? Đầu 9 thì chúng ta có chú lô là chú lô 95 phải không ạ? Và lâu ngày hôm nay ra ít nhất thì chúng ta có đó là đầu 3 có chủ lô 9, 39 đúng không ạ Đầu 2 thì có chủ lô 21 đúng không ạ Thì ngày hôm nay là nổ tương mừng và rực rỡ cho anh em ở trên kênh ngày hôm nay về phần lô anh em ạ Ngày hôm nay trên phần lô thì chúng ta có đó là chủ lô 12 và chủ lô 21 đúng không ạ và mình chốt cho anh em là ngày 30 tháng 3 năm 2020 tức là ngày hôm nay đúng ạ. Chốt cho anh em bạch thủ lô 12, độc thủ lô 21 đúng ạ. Thì đào nổ tương mừng và trực dự cho tất cả anh em ở trên kênh ngày hôm nay đúng ạ. Chú lô 12 thì đang ngay giải nhì chấm đầu tiên Đúng ạ Và chú lô 21 thì ra cho anh em ở đâu ạ Ra cho anh em giải 4.2 luôn anh em nhá Đó Quá tương bừng và quá chiều dược cho tất cả anh em ngày hôm nay Ở trên, ở trên kênh Đúng ạ Về bạch thủ lô và độc thủ lô thì quá tương bừng và rực rỡ rồi đúng ạ Nhưng về phần lượng phần đề thì chúng ta hơi tiếc Hơi buồn một chút anh em ạ bắt cho anh em tổng đề đó tổng đề 16 đúng không ạ thì về ngay cho anh em tổng đề đó tổng đề 27 đúng không ạ về cho anh em qua bạch thủ đề là qua bạch thủ đề 02 phải không ạ đúng ạ bắt cho anh em tổng 16 dàn đề 0110 0660 đúng ạ và 3883 7997 và 2924 đúng ạ thì rất tiếc bắt đề về cho anh em là con 02 không phải là 01 đúng ạ và lót cho anh em tổng đề 38 cũng giật luôn anh em ạ à. đúng ạ thì ngày hôm nay nói chung là hơi buồn về đề anh em ạ còn về phần lôi thì quá tương bừng và quá trực sửa cho anh em rồi anh em nhá đó và như mình đã nói rồi đúng ạ đồ đề ở trên kênh thì tỷ lệ ăn rất thấp còn anh em đã xác định chơi to quất lớn thì anh em kết bạn zalo với mình anh em nhá và ngày mai thì có đó là một ngày quay cuối cùng ngày 31 tháng 3 năm 2020 tức là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020 thì nhấn bên công ty quay chủ số sẽ ngừng quay 15 ngày anh em nhá đó là 15 ngày tính ra là một th nửa tháng anh nhá đó thì ngày mai mình có số chuẩn 99% không ăn hoặc quăng lại phí cho tất cả anh em đấy nếu anh em xác định xa bờ loạn số thì kết bạn zalo với mình ngay anh em nhá chút nữa vào mình xoay cầu vào cho số mình sẽ để số điện thoại zalo ở dưới nếu anh em tin tưởng mình kết bạn zalo với mình ngày mai số chuẩn nổ tỷ lệ ăn 99% cho tất cả anh em nếu anh em tin tưởng mình anh em nhé và để đếm em một chút về lượt xem của chúng ta ngày hôm nay Thì ngày hôm nay chúng ta có 141 anh em đã xem và đã like cho mình Và mình xin chân thành và cảm ơn đến tất cả anh em đã xem và đã like Và đã cho mình những cái động lực để mình lên video và cho số cho anh em hàng ngày Đúng ạ Và không để mất thời gian của anh em nữa Thì mình xin phép quay vào bảng đặc biệt tuần Trước cầu và cho số cho anh em ngày mai và cái tới ngày mai là U1 vàng ngày 31 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ? Và cầu này mình đưa ra cho cách cho anh em đó là 5 tuổi cuộc sống anh em nhá. Và anh em cùng mình đếm này. 1 2, 3, 4, 5 tổ cổ trống đúng ạ Thì chúng ta có đó là con bạch thủ đề 16 anh em nhá Và từ con bạch thủ đề 16 anh em kết là cho mình đi 1, 2, 3, 4, 5, Đúng ạ, thì chúng ta có đó con bạch thủ đề 54 Và con bạch thủ đề 54 và con bạch thủ đề 16 và con và u và ngày mai nó được sinh ra và thành lập như thế nào thì bây giờ mình xin phép được đánh dấu con bạch thủ đề 54 đúng ạ tổng đề tổ tổng đề 49 đúng ạ bộ đề là bộ đề gì ạ bộ đề là bộ đề 04 anh em nhé và từ góc chủ đề 54 này anh em nhìn tới và cách chéo đang cho mình hai tủ trống thì chúng ta có đó là có mạch chủ đề 05 và có mạch chủ đề 81 đúng không ạ thì anh em lấy này anh em lấy con ba là con ba hàng vạt của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 anh em kết hợp với con một là con một hàng trăm của ngày 25 tháng 12 năm 2019 đúng ạ anh em lấy 3 kết hợp với 1 trở thành 4 đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 49 và trả thẳng về cho anh em con mạch chủ đề là có mạch chủ đề 54 anh em nhá Và đó là tay đầu tiên Và tay thứ hai thì từ có mạch chủ đề 81 anh em biết là cho mình một tổ giống ạ Đúng ạ Thì chúng ta có ra có mạch chủ đề 85 và con 19 đúng ạ Thì anh em lấy này Anh em lấy là lấy con 5 à, Xin lỗi anh em Anh em lấy con 9 là con 9 hàng nghìn Đây anh em nhá Đây anh em lấy con 9 là con 9 hàng nghìn của ngày 4 tháng 12 năm 2019 Anh em kết hợp với năm hàng nghìn của ngày 11 tháng 12 năm 2019 đúng ạ anh em lấy 9 kết hợp với 5 trở thành 4 đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 49 anh em nhé và trả thẳng về cho anh em con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 54 tổng đề là tổng đề 49 bộ đề là bộ đề 04 đúng ạ đó là tay thứ hai anh em nhé và tay thứ ba của chúng ta này tay thứ ba của chúng ta thì từ con bạch thủ đề 85 đúng ạ anh em nhìn tới và các channel cho mình một tuần phòng chống thì chúng ta có đó là con comment thủ đề 67 đúng không ạ comment thủ đề 67 và cách lên đó cho mình một tuần phòng chống nữa là con comment thủ đề 32 đúng không ạ tự nhiên em lấy đi anh em lấy con hai là con hai hàng vàng của ngày mùng 5 tháng 12 năm 2019 anh em kết hợp với con hai hàng trong của ngày 28 tháng 11 năm 2019 đúng không ạ anh em lấy hai kết hợp với hai trở thành 4 sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 49 đúng không ạ và trả thẳng về cho anh em có mạch tổng đề là có mạch tổng đề 54 tổng đề là tổng đề 49 bộ đề là bộ đề 04 đúng không ạ đó là cái thứ ba anh em nhá đây mình sẽ phân tích lại cho tất cả anh em từ có mạch tổng đề 54 anh em nhìn tới với cách chéo 512 tổ cuộc chống thì chúng ta có đó là có mạch tổng đề 05 và có mạch tổng đề 81 đúng không ạ thì anh em là có ba là có ba hàng vạn của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 anh em kết hợp với quý 1 là có một hàng chục à, xin lỗi anh em hàng trăm của ngày 25 tháng 12 năm 2019 anh em lấy 3 kết hợp với 1 trở thành 4 đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 49 và trả thẳng về cho anh em có mạch chủ đề là có mạch chủ đề 54 tổng đề 49 đúng ạ đó là tay đầu tiên và tay thứ hai của chúng ta thì từ có mạch chủ đề 81 anh em quét lên cho mình một tuần trống thì chúng ta có đó là có mạch chủ đề 85 và có 19 đúng ạ thì anh em lấy con 9 là con 9 hàng nghìn của ngày mùng 4 tháng 12 năm 2019 Anh em kết hợp với năm là có năm hàng nghìn của ngày 11 tháng 12 năm 2019 Anh em lấy năm Xin lỗi anh em 9 kết hợp với 5 sẽ thành 4 đúng ạ Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 49 anh em nhé Và ba tay của chúng ta đều thể tổng lầy tổng 49 đúng ạ Phải không ạ? và đó là cách thứ hai anh em nhá và tay thứ ba của chúng ta thì từ con bạch thủ đến 85 anh em nhìn tới với cái trở nó cho mình hai tổ cuộc trống thì chúng ta có đó là con bạch thủ đến 67 và con 32 đúng ạ thì anh em lấy con hai là con hai hàng vàng của ngày mùng 5 tháng 12 năm 2019 anh em kết hợp với cuốn 2 là cuốn 2 hàng trăm của ngày 28 tháng 12 năm xin lỗi em, ngày 28 tháng 11 năm 2019. Anh em lấy 2 kết hợp với 2 trở thành 4 đúng ạ. Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 49 và trả thẳng về cho anh em câu bạch thủ đề là câu bạch thủ đề 54 tổng đề 49 bộ đề 4 đúng ạ và ba tay của chúng ta đều hệ tổng là hệ tổng 49 anh em nhá và đều nghiêng về cho anh em con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 54 tổng đề 49 bộ đề 04 đúng ạ và mình xin phép được kéo xuống ô con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 16 Tổng đề là tổng đề 27 Bộ đề là bộ diệm Bộ đề 11 đúng ạ Đây mình sẽ trích lại cho nó ngay Đây Đây anh em thông cảm một chút nhé Đây đúng ạ nó là ngay rồi đúng ạ Và con mạch thủ đề 16 nó cũng tương tự như tay con mạch thủ đề 54 đúng không ạ Thế anh em nhìn tới và cách trả lời cho mình hai thủ hướng trống thì chúng ta có đó là con mạch thủ đề 47 và con mạch thủ đề 15 đúng không ạ Thì anh em lấy có một là có một hàng vạn của ngày 12 tháng 2 năm 2 à, xin lỗi nha em ngày 12 tháng 2 năm 2020 anh em kết hợp với 6 hàng trăm của ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020 anh em lấy một kết hợp với 6 trên thứ 7 đúng không ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 27 anh em nhá và trả thẳng về cho anh em có bài tổng đề là có bài tổng đề 16 tổng đề là tổng đề 27 bộ đề là bộ đề 11 đúng ạ và đó là tay đầu tiên anh em nhá và tay thứ hai thì từ bài thủ đề 15 anh em kết là cho mình một tổ trống thì chúng ta có đó có bài thủ đề 49 và có bài thủ đề 10 đúng ạ anh em là cô Sáu Hoàng Sáu hàng Nghìn của ngày 15 tháng 1 năm 2020 Anh em kết hợp với Sáu hàng Nghìn của ngày 22 tháng 1 năm 2020 Anh em lấy 6 kết hợp với 6 trở thành 2 đúng ạ Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 27 anh nháp Và trả thẳng về cho anh em có bạch thủ đề là có bạch thủ đề 16 Tổng đề tổng đề 27 bộ đề là bộ đề 11 đúng ạ Còn đó là cái thứ hai anh em nhé và tay thứ ba của chúng ta thứ tư có bạch thủ đề 49 anh em từ từ cho mình một ngày đúng ạ Tiền tới cho mình một ngày và cách lên nó cho mình hai tủ khoảng trống thì chúng ta có nó có một tủ đến 82 và con 4 xin lỗi anh em con 74 đúng ạ. Thì anh em lấy con 7 là con 7 hàng vạn của ngày 16 tháng 1 năm 2020 Anh em kết hợp với con 5 là con 5 hàng trăm của ngày 9 tháng 1 năm 2020 đúng không ạ? Anh em lấy 7 kết hợp với 5 sẽ thành 2 Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 27 anh em nhá Và trả thẳng về cho anh em con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 16 tổng đề 27 bộ đề là bộ đề 11 đúng không ạ? Và ba tay của chúng ta đều về tổng 27 anh em nhá Và nó tương tự như ta trên anh em nhá Và đều nghiêng về cho anh em con bạch thủ đề 16 đúng không ạ? Tổng đề 27 bộ đề 11 phải không ạ? Và mình xin phép được kéo xuống ô ngày mai Ngày 31 tháng 3 năm 2020 Ngày, ngày quay cuối cùng Đúng ạ, ngày quay cuối cùng Đúng ạ Vì nói thật với anh em vì dịch Covid-19 nên là Thủ tướng đề nghị Hội đồng số phải ngừng quay anh em ạ Ngừng quay mất 15 ngày Thì ngày mai mình có lô chuẩn đề chuẩn tỷ lệ ăn 99% Nếu anh em tin tưởng kết bạn giao lưu với mình Mình sẽ cho anh em nào xa bờ anh em vào bờ Anh em nhá Không nếu anh em đang còn xa bờ và đang còn nợ nần 15 ngày nữa thì sổ số, mới quay Thì chắc chắn là anh em phải đi làm Nhưng mà đi làm có người ta có nhận được không Đúng ạ Nếu ngày mai anh em tin tưởng mình xác định vào Zalo kết bạn Zalo với mình lấy số mình sẽ cho anh em lô và đề anh em đánh một phát không vào bờ nhưng cũng gần vào bờ anh em nhá cũng được đi một phần nào đó anh em ạ còn anh em nào tiếp tục mà đánh lấy những con số vớ vẩn mà chơi thì anh em sao bờ tiếp anh em nhé và trong vòng 15 ngày đó anh em chưa có việc thì anh em nói thật với anh em sẽ chết đói anh em ạ chết đói thì không chết đói được đâu đúng ạ và những ông nợ thì chắc chắc là chắc lại phải ngày nào cũng phải điện cho anh em để mà đòi nợ đúng ạ chủ lô cũng điện đúng ạ nếu anh em nợ chủ lô thì chủ lô cũng điện và hỏi anh em phải không ạ còn anh em nào xác định kết bạn zalo với mình lấy số thì ngày mai có số chuẩn tỷ lệ ăn chín chín phần trăm cho anh em nhé không ăn hoàn lại phí anh em nhé và ôm màu vàng của chúng ta ngày mai thì anh em nhìn tới và cái chéo nó cho mình hai tổ khoảng trống đúng không ạ chúng ta có đó là con bạch thủ đề 98 và con 89 đúng không ạ à, xin lỗi anh em 96 và 89 đúng không ạ thì anh em lấy con năm là con năm hàng vạn của ngày 25 tháng 3 năm 2020 anh em kết hợp với con 4 là con 4 hàng trăm của ngày 18 tháng 3 năm 2020 Anh em này năm kết hợp với 4 chuyển thành 9 Đúng ạ Sinh ra cho anh em một tổng đề Đó là tổng đề 49 và nghiêng về u màu vàng ngày mai Và đó là thay đầu tiên Anh em nhé và tay thứ hai thì từ có bật chủ đề 89 anh em biết là cho mình một tuần sống đúng không ạ thì chúng ta có đó có bật chủ đề 23 và còn 46 đúng không ạ thì anh em lấy con ba là có ba hàng nghìn của 20, ngày 26 tháng 3 xin lỗi anh em ngày 26 tháng 2 năm 2020 anh em kết hợp với một hàng nghìn của ngày 4 tháng 3 năm 2020 anh em lấy ba kết hợp với một trở thành bốn đúng không ạ sinh ra cho anh em một tổ đề đó tổ đề 49 anh em nhé và nghiêng về ô màu vàng ngày mai và đó là tay thứ hai anh em ạ đó là tay thứ hai anh em nhé và tay thứ ba của chúng ta thì từ con bạch thủ địa 23 anh em Peter cho mình một ngày đúng không ạ và cái là cho mình hai tuần hộp trống thì chúng ta có đó là con bạch thủ đề 22 và con bạch thủ đề 04 đúng không ạ thì anh em lấy con hai là con hàng vạn của ngày 27 tháng 2 năm 2020 anh em kết hợp con hai hàng trăm của ngày 20 tháng tháng 2 năm 2020 đúng không ạ anh em lấy hai kết hợp với hai trở thành 4 sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 49 và nghiêng về ô màu vàng ngày mai và đó là tay thứ ba anh em nhé và ba tay của chúng ta đều hệ tổng hệ tổng 49 Cho tất cả anh em ngày mai đúng không ạ Phải không ạ Đó Ngày mai mình bắt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 49 Anh em ạ Dựa dẫm lên những số và cầu kèo đường lối Ngày mai mình chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 49 Phải không ạ Và mình xin phép được tắt mực đi và vào chốt số cho anh em ngày mai Và chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 49 Anh em nhá 49 Và mình sẽ lót cho anh em một tổng đề phụ ở tổng gì ạ Tổng đề phủ ngày mai lót cho anh em mà tổng đề 27 hả em nhá Đề phòng ngày mai anh Đồng có quay ảo biệt điều không Vì ngày mai như thế nào Vì ngày mai là ngày quay cuối cùng Nên anh em có chơi Thì kết bạn Zalo với mình Mình đưa anh em vào bờ anh em nhá Còn anh em xác định mà lấy số ở trên này đánh Anh em phải cân nhắc Đây là những số mang tính chất tham khảo Tỷ lệ ăn 40, 50% anh em nhá Đó là mình nói trước với tất cả anh em khỏi anh em lấy chơi lấy ở chỗ này chơi đôi khi anh em đánh không vào thì đến lúc đấy lại ảnh hưởng đến kênh của mình anh em ạ à, đó là lời nói khuyên và chân thật đến tất cả anh em anh em nhé và ngày mai thì chúng ta gồm có bộ đề đúng ạ tổng đề 49 thì chúng ta gồm có bộ đề đó là bộ đề 04 này đúng ạ bộ đề 04 và bộ đề 13 đúng ạ và tiếp theo đó nữa là bộ đề 22 đúng ạ và mình sẽ lót cho anh em một bộ đề của tổng đề 27 và mình sẽ lót cho anh em bộ đề đó là bộ đề bộ đề uh, ngày hôm nay chúng ta có bộ đề 02 thì ngày mai mình bắt cho anh em bộ đề là bộ đề 34 đúng ạ đó là của tổng đề 27 ảnh nhá đây và mình xin nhắc lại tất cả anh em tổng đề cứng là tổng đề 49 và lót cho anh em tổng đề 27 bộ đề 04 bộ đề 13 bộ đề 22 là của tổng đề 49 và lót cho anh em bộ đề 34 của tổng đề 27 anh em nhá anh em trước khi chơi thì anh em cứ nên cân nhắc đó là những con số mang tính chất tham khảo tỷ lệ ăn 40 đến 50 phần trăm anh em nhé còn anh em nào đánh to vật lớn cứ mà có tiền đánh để gỡ lượng và ngày mai là ngày quay cuối cùng thì anh em kết bạn zalo với mình anh em nhé đây mình sẽ viết số điện thoại dưới này cho anh em đây số điện thoại của mình là 0326 723 343 đây đây là số điện thoại zalo của mình anh em nhé đấy mình sẽ đổi màu đi và sang cho nó sang màu đỏ anh em nhé đấy anh em xác định đánh to để Đúng ạ Và 15 ngày nữa Thì anh Đồng anh mới quay Đấy Hội đồng chủ số mới quay Thì anh em xác định chơi to quất lớn đánh để ngược lại thì anh em kết bạn zalo với mình zalo vip tuần phú núi 0326 723 343 đó là chơi người zalo của mình anh em nhé không ăn hoàn lại phí anh em nên nhớ không ăn hoàn lại phí cho tất cả anh em đúng ạ đó và ra đến kết ngày mai mình chốt cho tất cả anh em

13 đúng không ạ 13 và 86 86 2772 đây 2 4 6 80 đây là dàn kết 10 số cho anh em ngày mai anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu không chơi và không vào tiền đúng ạ đúng ạ đó là về tổng đề bộ đề gian đề của chúng ta ngày mai anh em nhé còn về phần bạch thủ lô và độc thủ lô cho anh em ngày mai thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa rồi mình sẽ chốt cho anh em. Phan Quân chơi cầu chốt số cho anh em ngày 31 tháng 3 năm 2020. Chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 49 và lót cho anh em tổng đề là tổng đề 27 đúng không ạ? Lót cho anh em tổng đề phụ là tổng đề 27 đúng không ạ? Và bộ đề của tổng đề 49 thì chúng ta gồm có bộ 04, bộ 13, bộ đề 22 là của tổng đề 49 anh em nhé. Và lót cho anh em bộ đề 34 của tổng đề 27 vào đó là Bồ đề của tổng đề 27 anh em nhá. Giá liên kết 0409 5995 4554 1368 2772. Đó là dàn liên kết của tổng đề 49 cho anh em ngày mai anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu thì anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu không chơi và không vào tiền và anh em lưu ý xác định chơi thì anh em lưu ý và để ý cho mình trên này là nhược số mang tính chất tham khảo anh em nhé Vui chưa trả đá bị hơi văn nghệ thôi 50.000 lô 50 điểm thôi anh em nhé Còn anh em nào đánh to quất lớn cơ máu gọi tiền đánh để gửi nợ thì anh quyết bạn Zalo mình Zalo VIP tôi phụ núi 0326 Đó là chủ động tại Zalo của mình anh em nhé Đó và về phần bạch thủ lô ngày mai mình chốt cho anh em là bạch thủ lô con gì đây? Thì bây giờ mình sẽ ghi ra cho anh em là bạch thủ lô 35 anh em nhé. Vận độc thủ lô là con gì ạ? Độc thủ lô ngày mai bắt cho anh em con 74. Đó là về phần lô cho anh em ngày mai anh em xem anh em tham khảo có thể vui chơi trà đá bi hơi năm mươi nghìn đúng không ạ 50 để 50 nghìn lô 50 điểm đúng ạ đó và để kết thúc lại video này mình nhắc một lần nữa nhắc lại một lần nữa cho tất cả anh em ngày mai mình có số tỷ lệ ăn 99% anh em nào muốn đánh to quất lớn cương máu gạo tiền thì anh em kết bạn zalo với mình đúng ạ mình sẽ đưa anh em vào bờ đúng ạ vì ngày mai là ngày quay cuối cùng và cầu kèo số mình có tỷ lệ ăn cao 99% không ăn hoàn lại phí cho tất cả anh em nếu anh em tin tưởng và xác định kết bạn zalo với mình mình không để anh em phải thất vọng anh em nhé còn anh em nào mà đánh được số chơi này thì anh em nên cân nhắc và nhớ cho mình tỷ lệ ăn chỉ 4 đến 50 phần trăm thôi anh em ạ 40 đến 50 phần trăm anh em nhé đây là những số mang tính chất tham khảo không phải để anh em đánh to cốt lớn đây là những số tham khảo và vui chơi trả lại bị hơi 50.000 là để lô 50 điểm thôi anh em nhé đó và đến đây thì đoạn video của mình xin phép được kết thúc và xin gửi lời chào lời chúc tốt đẹp đến cho anh em ngày mai ngày 31 tháng 3 năm 2020 chúc cho em một ngày gặp làm ăn thì gặp nhiều may mắn đúng ạ và chúc anh em lộc lá thì từ số miền Bắc ngày mai để anh em có gỡ lại một chút vì hội đồng ngày mai quay ngày quay cuối cùng xin anh em nhé và xin chào hẹn gặp lại anh em nửa tháng nữa anh em nhé còn anh em nào mà xa bờ loạn số thì anh em kết bạn zalo với mình anh em nhé và mình không để anh em thất vọng anh em nhé xin chào và hẹn gặp lại anh em